Mến chào quý thầy cô, để thêm chuyên đề học tập cho học sinh theo kế hoạch, quý thầy cô sau khi đăng nhập hệ thống Vinedu thành công, do năm học chưa kết thúc nên năm học mới chưa hiển thị tại vị trí chuyển dữ liệu của năm học. Quý thầy cô có thể thực hiện thao tác như sau để chọn năm học 2022-2023. Tại thanh trình duyệt thêm F19 chấm vào trước dòng liên trường học, sau đó bấm Enter và quý thầy cô sẽ chọn năm học mới tại góc phải màn hình. Khi giao diện chuyển năm học mới, quý thầy cô sẽ chọn Star, Thi tuyển sinh, tuyển sinh đầu cấp. Và bây giờ để chọn chuyên đề học tập, quý thầy cô sẽ chọn tiêu chí. Tại tab tiêu chí này, quý thầy cô sẽ tùy chọn chuyên đề học tập của trường mình. Tại cột trạng thái, nếu chuyên đề lựa chọn nào không đúng theo kế hoạch, quý thầy cô sẽ bỏ tích chọn. Nếu chưa có chuyên đề của trường mình, quý thầy cô có thể yêu cầu bổ sung thêm. Xin cảm ơn quý thầy cô